má chán quá trời luôn mấy bạn ơi mình mới đi à, công trình bên quận 9 về xong mình ghé quận 12 chở nhân viên lấy cái xe để cho ngày mai nó đi làm mình đi đường quốc lộ 1A nó mới đi qua khỏi cái đại học 55 chút xíu à mà mẹ nó đường xấu giả man luôn ổ gà ổ chó ổ trâu mấy chục ổ cái trăm ổ luôn mà không hề có một cái biển cảnh báo nào à đường dằn đường gồ tài xế này nọ chú ý abc ô mấy xe container nó phán đùng đùng à mình á thì mình đi á mình cũng thấy có ổ gà một hai ba cái rồi mình cũng né né né, né rồi mà né tới né lui né sao còn cái cuối cùng né được đem cái bụp ừ mà đi mẹ mẹt 7 tỷ luôn quá tức không chịu nổi nè cái vỏ đó mà nó bị sụp thôi mà nó để một cái đường tét dài cái gan tay luôn vậy nè ừ mà bây giờ nó cả như xe nó chạy cà sức cà sức cà sức cũng chạy không được mừng các bạn đến với chương trình à, bức xúc của anh Duy Nguyễn Thì à, xin à, dành vài phút để bức xúc Cũng như là chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm xương máu trên đường đời mà những người có tiền người ta mới hiểu à, Nói nghe nó sắp gai nhưng mà nó là sự thật các bạn Hôm qua là ngày Chủ nhật Như bao thanh niên thành đạt khác trên vũ trụ này Thì người ta đã đi massage, ta đi nhậu Ta đi chơi với bạn bè, để ra quận chính thả diều đồ này nọ kia đi chơi với bồ nhí ở đâu á những cái resort sang trọng còn như nguyễn á thì phải phải một cảnh ba quê đi làm xuyên ban anh hay dùng cái từ ngữ đi làm xuyên ban là cái là cái khoảnh khắc mà anh rong đuổi anh lái trên chiếc mercedes màu trắng quyền thoại của anh đó mà giang hồ nó kêu là mercedes 7 tỷ đó đi à, từ ở bên bình tân đi qua quận 12 hai, quận 9, quận 7 đó là gọi là đi làm xuyên ban <laughs> mình mình dùng cái từ gì cho nó vui thôi đó, thì đi làm à, xuyên bang là quay à, những cái video về hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy này nọ tất cả để BIA quảng cáo cho phòng để kiếm thêm doanh thu cho phòng gặp đó mà cực khổ lắm các bạn tập muốn xỉu luôn tập muốn xỉu luôn tao đang về chiều chưa được sáng nữa tao đang về chiều chưa được sáng nữa trời đất ơi mẹ tập rung tay tập cái bài cái bụng mày bạc bạc bạc bạc bạc chịu hết nổi luôn á ráng cái cuối quanh mo quanh không nổi luôn đó khổ vậy xong rồi dòng ăn, ăn nhẹ ăn, ít mồi à, protein thực phẩm bổ sung súp xiết này nào đó anh chi ờ, sao anh chi lại ăn ờ, yến mạch anh chi tại giờ đó nó chưa cái về cái loại protein pen khay cái đó đó tụi em tụi em đổ nước vô tụi em à, đổ nước vô tụi em quậy tụi em đổ vô chảo như trứng vậy đó à. lấy ăn liền trong vòng 3 giây nó sẽ giống y như cái này là nó hấp thu nhanh hay hấp thu chậm anh duy hấp thu bình thường hấp thu bình thường rồi ok nó mà dạng là bánh đồ ăn á okay. nhớ nha hàng bắc ông ok cảm ơn duy xong rồi chạy qua bên quận chín để kiểm tra công trình đôn đốc cho nó kịp tiến độ vào cái ngày khai trương quyền thoại 20 tháng 10 đó xong rồi đôn đốc này nọ cũng ăn vội vài cái bánh bánh gì biết đậu xanh không à nó ăn vội một cái một cái xong rồi đi về đi về lúc đó là đi về lại quận 12 á xong rồi vòng Bình Tân á đi trên những con đường quốc lộ mà nó như hung thần thiệt ác cảm luôn ác cảm chạy chạy xe bên đường bên mỹ mà không rung rung mà sao chạy Việt Nam mà nó cứ có như cảm giác mà thiệt nó rất là hồi hộp các bạn hai hai xe, thằng xe tải nhìn xe ben trên container nó chạy ép quẹo gục bẻ đủ kiểu hết không biết đường đâu tính mình chạy mà trắng trung thấy bà luôn đó mà sau khi mà cái vụ mà bị hung đích á là cái cái mình, mình mình có mình có một cái gì đó một cảm giác mình sợ hãi vậy thì là mình khi mà mình chạy mình thắng cái là qua bao giờ mình nhìn kính của hậu qua sao ở trên trên đây nè kính kính ở đây là kính nhìn, nhìn phía sau á nhìn được con khứa nào làm sao không cái đó là nó tạo cho mình cái tâm lý đó luôn rồi đó chạy sợ lắm sợ luôn sợ xe nhưng mà giờ thêm cái sợ đường nữa đường quốc lộ 1A mẹ ổ gà ổ voi ổ chó ổ hà mã gì ổ nó nhập chung lại một dòng họ đó chạy muốn banh cái xe luôn á nghĩ sao mà nó chán dữ vậy không biết chán thôi chưa ghê đâu à. mà cái câu chuyện ghê sau đây nè là duy mới làm với nó đó là cái gì bể bánh xe do xịt ổ gà <laughs> sơ cổ gà mà bể luôn cái lớp front lót đó mà cái lớp front lót của mạc gần 12 gần 20 triệu á công thay này nọ nó vô là ok có đó, đó bạn cứ search đi front good Goodyear uh, ờ, Goodyear mâm 20 inch không biết còn mấy thông số con con kia không nhớ nổi mà nó chơi nó tét một đường dài như cái lỗ nó tét một đường nó dài như cái lỗ lúc đó chỉ sợ mình đang sụp cổ gà cái mình thắng lại có con khứa sao nó đụng nữa sợ đó đó mà cái đó nó không diễn ra mà tự nhiên để cái xong á cái chạy cụp cụp cụp cụp cụp cái mình cứ nghĩ không lẽ gì vậy? chỗ này làm đường dặn này chạy cụp cụp cụp không biết đường dặn đường lái nó cụp cụp cụp hết tôi thấy mẹ rồi xong rồi khoảng chừng 2 phút sau nó báo là trách vỏ đi sếp màn hình điện thoại á trách thai press nó nó kêu trách vỏ đi đi đi đi đi đi, đi sếp rồi này nọ trách mẹ rồi bể bà cái bánh không biết bể sao bể sao nhưng mà không có dừng lại được mấy em thì cái anh với nó một cái hiện tượng là xe của anh là xe mẹt cái vỏ của anh là vỏ mất tiền mà anh chạy sập cái ổ gà trên đường quốc lộ một đó mà nó bị bể nó bị nổ gần như là tét cái bánh đó kêu là ờ đúng là tét cái bánh xong rồi anh anh anh phải chạy về tới bình tân một đoạn đường khoảng chừng 40 cây tại vì anh đi vô đó anh còn chở con lính vòng vô bên ờ, bên quận 12 nữa xong rồi từ 12 vòng ra xong rồi vòng về đây nhân tình thế thái cái cảm giác đó nó khó nó, nó khó chịu lắm em nó khó chịu lắm tại sao anh khó chịu tại vì á anh quan điểm của anh nó rất nhiều lần rồi anh mua xe 7 tỷ anh đóng thuế rất là nhiều cái đó thì cái đó là góc độ cá nhân thôi tụi em không đóng thuế tụi em đâu có hiểu được như anh con kia là con cóc khỏi bàn em con kia 2 tỷ 7 thôi mình nói làm chi nó quá nhỏ sao con 7 tỷ 2 thì bây giờ mình nói cái con 7 tỷ là mình đóng một cái lượng thuế mà cảm giác thôi, thôi, cảm giác cái lòng yêu nước nó dạt dào luôn rồi đó nó là mãnh liệt tinh thần Việt Nam luôn rồi đó mấy em mà mình phải chạy trên cái con đường phí bảo dưỡng mình đóng đầy đủ tất cả mọi chi phí của một công dân thành phố mang tên bác đóng đầy đủ mà đường đó là đường gì đường quốc lộ cái đau huyết là đường quốc lộ mà quốc lộ nằm ở đâu quốc lộ nằm ở một thành phố giàu nhất Việt Nam yes đó mà ổ gà nó như vậy đó mà không phải là một ổ một ổ đâu bị đúng không mà một đống ổ luôn uh -oh. ngay chỗ cái khúc mà từ đại học nông lâm đi về hướng cầu cầu cầu cầu an phú đông á ai mà chạy xe hơi taxi xe dù xe tải thì coi như nguyễn nó đúng không một cái con đường nó không thể nào chấp nhận được khi nó mang tên là đường quốc lộ nó nội con đường anh không chấp nhận được rồi đó vậy thì con đường nó lũng lỗ lỗi tại ai mấy em theo mấy em lỗi tại ai mà anh giờ anh Di phải gánh lấy cái hậu quả Vậy thì nếu mà giờ cái con đường nó nó lủng lỗ đó Nó ổ gà đồ nhiều quá đó Thì làm ơn gắn cho người ta cái biển báo đi ba Gắn vô cái biển báo à đường ổ gà nhiều lắm quý tài xế cẩn thận bò thôi Lúc đó anh chạy đâu năm chục á Đường đó cho chạy tám chục anh đó, lúc đó là trời cũng tối rồi có mưa nhẹ nữa không dám đua đâu ba đua cái đó gặp container cái mấy container sẽ tải ghê lắm nên anh là thuộc dạng là anh chạy anh cũng trao anh cũng kỹ chạy năm chục thôi mà để một cái tập bây giờ mấy em hỏi cái anh ổ bự ổ nhỏ ông cô nội anh cũng biết nó bự hay nó nhỏ nữa thề luôn ổ ai đâu kiểm tra được tối không thấy đường phải đặt cái biển báo ở đó mấy em chưa kể đèn nhấp nháy nhấp nháy nữa đúng không nếu mà chưa có tiền mà sửa đường á, thì làm ơn ở ừ, khu vực ổ gà khu vực đường xấu 5 km trên giờ thôi giống như là công trình vậy đó trời đất ơi mấy ông xe công xe tải rồi bánh nó bự không sao mình mạt bánh có hai chục in mà làm một cái bợp như vậy đó rất là lãng phí tài nguyên của của người dân mấy tự nhiên tốn hai, gần 20 triệu đi sót là các bạn sẽ hỏi ủa anh Di ơi sao không thay bánh sơ cua vô đi trả lời với mấy em luôn mẹt 7 tỷ không có bánh sơ cua à. mạc 7 tỷ không có bánh sơ cua à nha mấy em ờ, ở trong ờ. cái ở trong cái cốp xe là nó không để cái ô bánh sơ cua không có cái bánh nào cả tại vì triết lý của mẹt nó nó làm cho thằng đức chạy thôi việt nam này chạy ké thằng mẹt nó nói là bên đức rồi giờ mày lỡ mày cán đinh hay cán mìn gì đó bánh nó bị bị lủng đúng không bị xì đúng không mày chạy luôn đi không sao hết đó cứ về về tới nơi tao sửa cho đó thì theo lý thuyết là cái rọ bỏ xe front front last á thì nó chạy được 80 km một quãng đường 80 km với tốc độ tối đa là 80 km h đó thì nó theo tiêu chuẩn của châu Âu còn anh bây giờ tiêu chuẩn Việt Nam anh bò 40 anh bò 40 nhưng mà cũng rung lắm em đường đường mình ổ nó nhiều quá đúng không anh bò 40 mà dù có chuyện gì đó là là banh cái mâm đó là banh cái mâm á thì anh phải đánh đổi á em lúc đó là là không thể nào ngồi lại mà kêu xe cứu hộ được đâu ông nội ông nội ngồi ở nhà bàn chuyện phím thôi thí dụ như bây giờ tóc vô cây xăng kêu cứu hộ cũng được yes. nhưng mà mấy em nên nhớ anh là anh là chủ tịch chủ tịch thời gian quá là vàng bạc anh không thể nào ngồi vô tóc vô cái xăng uống ly cà phê rồi cứu hộ alo coi khỏe không tới km thứ nhiêu đây quốc lộ như đây nước tao coi xe tao bị đụng bánh rồi này nó kia kéo tao về giùm cái cái đó thôi đang nhậu bánh lứt nha chờ hai tiếng được không ổng chờ ờ chờ hai tiếng xong rồi kéo về 4 tiếng kéo đi bốn nó chạy tới đây 4 tiếng kéo về thêm 5 tiếng nữa thôi hết mẹ nó tới khuya tới khuya bây giờ tới nhà cái giải pháp đó làm sao chọn được mấy em thêm cái nữa đó anh theo tinh thần của ông đức đế nó là gì mercedes là giờ vỏ ron đáp nó vậy đó mày chạy bể vỏ thì mày cứ bò đi bò 80 km về sửa sao và anh chấp nhận cái bài toán anh bò tự anh bò luôn mặc dù chạy nó vậy bập bập bập bập bập mỗi vòng nó kêu bập mà bập bập bập bập bập bập rồi tới cái đoạn kia tới đường lê thì riêng quẹo vô coi coi mày bị gì ghê vậy mày quốc lộ sao quẹo ba má quốc lộ lên ở ngoài không vô được thua luôn chịu chạy thôi xong rồi tới vô đưa đường lê thì riêng xuống ra mở cửa kêu một lính ông soi đèn lát lên coi lỗ bự không trời đất ơi lỗ dài như cái lỗ rồi vậy thông qua cái câu chuyện mà anh chạy từ đó về đây đến chi để anh test luôn cái tính năng giọt front lab anh anh kiểm tra luôn cái độ bền của con Mercedes mâm mày mâm loại gì không lẽ mâm mày sụp ổ gà ở công cái thôi tao cũng sợ mày luôn á mẹ thì bây giờ nhìn bằng con mắt thường á thì mâm nó không bị gì hết nhưng mà nhìn bằng mắt của con mắt của thằng bào tiền á thì có bị gì không thì không biết ngày mai quan vô hãng kiểm tra chắc nó báo là ồ này nọ ghê gớm lắm này nha ngày mai vô báo này nọ ừ mâm bị niễn bị cong thôi thay mẹ mâm đi rồi các kiểu ừ, thước lái bị lũng bị bị bị, bị, bị gì đó khéo quá đó, đó mệt quá cái giải pháp của anh tiếp theo đó là cách xử lý qua ra bò về luôn kệ mẹ mày mệt quá tao chán rồi tao cho thiệt cái cuộc năm đời mẹ năm xuôi tháng hạn cái gì đó bị hoài từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ nhưng mà mấy em đừng bao giờ mà kêu anh bán xe nha tao dẹp mẹ khái niệm đó luôn đi xe là không có bao giờ đi gảnh háng mà đi bán hết đó anh đã trên like nó nói nhiều lần rồi đừng có bao giờ đề cập chuyện bán xe với anh cái thứ nhất cái thứ hai cái đừng có đề cập chuyện tiền nông với anh đúng không đừng có đề cập chuyện mua xe với anh ví giờ em muốn mua xe anh ơi bán rẻ đi xe anh này nọ kia bán 3 tỷ đi khỏi biến đúng không anh đã phân tích rất là nhiều lần rồi rồi cái cách giải quyết của anh á là thôi kệ nó chạy mẹ về hầm đi chạy mẹ về hầm ngày mai kêu em út nó lên mạng hay đi đâu đó nó thay cái vỏ nó bằng cách này cách kia không biết sao nó đi nó đi một vòng về rồi đó giờ xe anh xong rồi đó đi vòng về giờ xe anh gắn cái vỏ vô bánh mà không biết dặn ốc vô chưa thôi chút chạy thử mới biết thì nói chung là tổng chi phí chắc gần hai chục củ đó nãy nói rồi cái vỏ này nọ kia đó mấy em rồi một cái kiến thức cuối cùng muốn sẻ chia với tụi em á đó là cái chuyện mà tôi lũng vỏ là bảo hiểm phải trả nha chứ đừng có bị đặt đi xe máy mà nói chuyện ngu nè bảo hiểm nó trả cho em khi nào khi em bị tai nạn đúng không vì cái trường hợp lũng vỏ tao có tự nhiên tao lũng không nope. đúng không tao có bị cán đinh không có con khứa nào quăng đinh là cho tao cán không không có đúng không đó mà do một cái tai nạn ta gặp phải trên đường đó dẫn tới hành vi ta bị sụp ổ gà dẫn tới hành vi sau cái sụp ổ gà đó ta bị tét vỏ và sau khi tét vỏ đó ta bị banh thuốc lái công niền rồi đó các kiểu lập hồ sơ bảo hiểm phải trả nha cái này là lỗi của mình chắc chắn bảo hiểm không chạy được nhưng mà anh á anh trả tiền luôn rồi tao đợi thằng bảo hiểm này á chắc nó ngồi nó giữ xe tao bốn năm ngày tao khỏi đi qua quận chín tao quảng cáo luôn khổ đi qua quận chín làm luôn thôi chán lắm nên nói tóm lại á đời mà luật cái luật nó nằm chỗ đó đúng không nhưng mà trong cái luật nó có cái độ khó làm cho tụi em nản làm cho tụi em thôi thí mẹ của hồn luôn cho rồi đi làm cho lẹ bỏ tiền ra sửa xong chạy cho lẹ chứ nó chán lắm cuộc sống này thí dụ như bây giờ á cái cái cái chứng cứ đó tao có rồi hết đúng không thì tao làm hồ sơ với mày ra chuyện tao làm sao thì bây giờ tao bỏ tiền đó tao sửa trước đi rồi mấy mốt mày duyệt hồ sơ tao thì mày trả tiền lại cho tao không có đâu bố có mày ơi nó ngồi thôi em gửi xe em đi thứ tư bảo hiểm nó xuống nó kiểm tra nhìn lại cái này thứ mấy à nay thứ hai còn hai ngày nữa mới kiểm tra hả vậy trong thời gian nó kiểm tra tao chạy được không cái đó ừ anh cứ đem xe về anh chạy em sao em gọi anh thoại đem xe chạy nói chuyện sóc gai vậy đó cái xe tao bỏ bể mẹ cái lớp rồi chạy gì đúng không ví dụ em bị lỗi nào em còn thay cái xe vậy em chạy được giờ xe bị lỗ mẹ cái nớp thì phải thay lớp chứ không, không anh đừng có thay nha anh thay đụng vô hiện trường hiện, hiện trạng này nó là nó không chịu đâu đó xong bảo hiểm nó việc về lập hồ sơ trình xếp 3 ngày xong rồi xếp được này nọ kêu cung cấp thêm chứng cứ rồi ba ngày nữa ba ngày nữa xong rồi à, đem hồ sơ tới hãng này nọ kia ba ngày nữa chắc khách mẹ nó 15 ngày còn ví dụ như người ta đàng hoàng người ta chơi mà ta đặt quyền lợi khách hàng người ta tranh hết á thì ok anh Di anh Di bị đó anh Di gọi bảo hiểm không gọi anh Di có hình ảnh video gì minh họa không bổ sung cho em làm hồ sơ đi rồi thôi em cứ thay mẹ cái vỏ đi rồi kêu mẹ gửi bill qua cho em rồi có em đền được nhiêu em đền thí dụ như giờ của anh nó biết nặng nhẹ không biết đi ví dụ như 20 triệu thôi giờ thông cảm covid khó khăn anh phụ em 5 triệu đi anh đền em 15 triệu ok chơi luôn wow cũng được hoặc thôi giờ khổ quá luôn nó thiệt sự bảo bảo hiểm bảo vệ của em giờ nó bị bóc phốt nhiều quá trời rồi nó chịu hết nổi rồi bây giờ thôi giờ anh cố gắng giúp em 10 triệu em đền năm 10 triệu luôn tao cũng chịu luôn nữa tao nói thiệt chứ mày nhưng mà giờ muốn làm gì làm kệ mày à. cuộc đời mày có nhân có quả có ăn thì có ra thế thôi anh cũng muốn nói gì thêm nhưng mà bảo hiểm khi mà các bạn bị tai nạn mà lỗi của mình chắc chắn là bảo hiểm phải chịu trách nhiệm không có bạn đi thưa xúc quần luôn được nữa. đúng không tại vì á khi mà bạn đụng vô cái vật mà cái vật nó không di chuyển được là chắc chắn là bạn lỗi rồi yes. bạn đụng cột đèn hay là đụng cái xe đứng yên hay là đụng cái gì cái gì đó là chắc chắn là bạn lỗi rồi ổ gà nó nằm có một chỗ xong mà nó né đi đó là mình lỗi mình đụng ổ gà là mình lỗi nha mấy em chứ không phải là cái thằng tạo ra ổ gà lỗi nên trong cái luật bảo hiểm á, nó nó nó nói chung nó hơi hắc não nhiều cái đó còn cái xe của anh tới hiện trạng bây giờ thì chia sẻ cho anh thêm nguyên tắc bây giờ nó thẳng luôn ở việt nam nè một cái kinh nghiệm mà đường đời xương máu nè ban đêm đừng bao giờ đi đường lạ yes. ban đêm đừng bao giờ đi đường lạ hiểu không ổ gà nó nhiều lắm ba ơi nhiều khi ổ gà nó đỡ sụp mẹ cái mâm thôi tới cái đường kia nó cong vòng mà nó không có đèn kìa đang chạy thẳng không không biết nó cong á quất thẳng đất mẹ mương luôn mà xe đất chứ mương là chỉ có chết thôi nha nó khổ lắm bởi vì anh di chỉ em một cái kinh nghiệm có tiền mua xe hơi có tiền mua xe hơi á thì buổi tối á đừng bao giờ đi đường lạ đi đường lạ thì đi có thể đi ban ngày đúng không đi ban ngày mật độ xe đông hơn mật độ xe đông chứ phần mình nhìn mình thấy thằng kia nó bị bị thì đó nói chung là tầm nhìn nó cũng ok hơn đó nó đỡ hơn thôi chứ còn mấy ổ gà thì thôi thua luôn xong anh chia sẻ câu chuyện của anh lên lên facebook á thằng kia nó vô nó bót quốc lộ 1 a cái đoạn bình định còn ghê hơn nữa ba ơi độ mất ổ nó mém về ổ hà mã luôn chứ không phải ổ, ổ gà nữa cái ổ nó mà cái xe sụp vô trong cái chắc nó không ra được luôn á cái xe hơi mà sụp trong là cái mỏ nằm trong đó luôn không ra được nhiều khi nó, nó chạy theo quán tính nè cái sơi đang chạy đâu mà dạ tụi tụi anh sụp mỏ cái nó sụp vậy nè đậu đít chổng lên trời đậu cấm đất rồi biết không tại cuộc đời này mẹ nó thiệt chứ cái tai nạn giao thông nó khốn nạn nó đường đời lắm tao kể cho mày nghe thời tao còn nghèo nè nó đi về quê với ông bồ ồ máy bay cũng vậy đúng không ngồi chở nó thấy mẹ nó cứ ôm chặt cứng biết ôm cái quần gì ôm mà giữ không biết thiệt luôn á gái bạc kỳ ra đường cứ phải ôm mà ôm cái tay vịn chỗ này nhạy cảm nữa nó này tới cái mức anh chạy xe ngồi ôm tay nó làm vậy nè mấy em yeah, <laughs> boy. nó làm vậy nè hiểu sao hiểu nha anh không minh họa được facebook nó gắn ờ, youtube nó gắn cờ trên đường bùi thị sưng xong cái ông chạy a móc ông chạy ngược chiều ông thấy ông nhìn ông lộn nhìn nhìn cái tay nhỏ đó làm gì kỳ vậy đụng mẹ vô cục đèn luôn thằng cha a móc hồi xưa có xe a móc chạy đụng vô cục đèn luôn đó lần lần rồi cũng cái con này nữa nó đi đi về quê nó chơi cũng đi trên đường quốc lộ nữa chạy xe thì tốc độ chắc 60 chạy nhanh hơn mẹt nữa lúc đó đường đường ra đường trống chạy chắc 60 xong mà cái cái chỗ đó làm đường á nó quất nguyên đống đá rồi để giữa đường luôn mày đống đá nó có hai loại một cái đống nhô nhô lên vậy nè thì để trong lề còn cái đống mà cái cái đống mà nó mới nó mới đổ thôi nó chưa cán gì trơn hết đó đó nó mới đổ lên trên nó chưa cán gì trơn mà đá là đó, nó bự bự bự chứ phải đá nhau xíu nha đó để giữa đường luôn không hề có một cái đèn đường cái nhất thứ hai không hề có một cảnh báo đang chạy tốc độ 60 xong rồi ba là cái đống đó tụi em thấy sao ba lần cái đống đó tụi em tụi em thấy sao lúc đó là anh lộn không biết nhớ biết anh với cái xe lộn bao nhiêu vòng á lộn xong rồi còn đập đập đập mình vô trong cái đống kia nữa tức là ăn cái đống nằm xong rồi quất phát văng vô cái đống đứng luôn xong rồi con nhỏ kế bên nói chung cái hai điều đó nó, nó hiểm nha mấy em nó mạo hiểm bể luôn bể bể luôn xong rồi nhỏ đó nó thì nó ngủ hay gì không biết nữa nó vậy hỏi anh ơi có chuyện gì vậy <laughs> mà nó không bị gì trơn ba ủ hay lắm như hình như nó nằm nó đè người anh hay gì á lúc đó hỗn loạn lắm mấy em hình như cái xe cấm cái mỏ xuống rồi nó ngồi ăn sao có nó đè người về luôn hay gì á nhỏ nó không bị gì hết đó mà con nhỏ đó thì nó nó là nó là con, con gái nó tập gym cũng ít hơn anh nó đi đường xa nó mặc áo phông áo gió á cái áo mà nó nó dày dày mà áo chống lạnh á ờ, tới tay này nọ kia kiểu chắc nó che cho nó hết rồi anh cô không nhớ rõ là ở đây cách đây cũng lâu lắm nè 10 năm ngoài đúng không hay gì á lâu rồi không nhớ không biết áo bị đất không còn anh về tới tới tới tới, tới nhà hả trời đất ơi má mở đèn ra mới thấy ghê nha lúc mà gọi là là lúc đó là mình cũng sĩ gái hay là hay là cái gì đó hay là gamer vì đặt chảnh chẹ đồ không đau mới bị chưa đau có ê ê đó có rác rác đó nhưng mà mình thấy cũng không được mình là điểm tựa của đời em đồ Ủa, mình phải dìu dắt em về nhà an toàn đồ chạy về tới nhà bật đèn lên má cái tay nát bấy luôn cái tay nát bấy luôn không bị không có bị chấn thương xương nhưng mà tại vì á da đủ rách đá nó cắt trời ơi cái tay mẹ đỏ lòm vậy nè về người ta tưởng nó mới đi chém lộn về hả trời má ơi xong rồi phải nghĩ là không có đi vô bệnh viện luôn cứ nói chung á lấy bông băng hút đỏ rửa rửa rửa rửa ra xong rồi lúc đó nó còn khuyến mãi mấy cục đá đá ghim đá gì đó nó ghim ghim đây nè ngồi nó khui khui khui khui khui khui khủi ra mà mà tay tao không để thẹo luôn thấy ghê chưa bởi vì má làn da của anh thuộc, thuộc dạng là vĩ vĩ vĩ vĩ đại á đó lúc đó anh tập gym rồi cái cơ của anh nó cũng có rồi nó che xương chứ mẹ ốm như hai thằng này là bảo đảm bó bột anh bị nhiều cú lắm nói về tai nạn á hai cái tai nạn đó là không phải lỗi của anh nha cái tai nạn mẹt chứ cái tai nạn ờ, xe xe máy hồi nãy đó tai nạn của lũ đạn nào đó thì sau này trả quả cho nhân loại nha đó chứ không phải của anh đó còn cái tai nạn này lỗi của anh nè hồi kỳ anh làm trong y tao gửi xe đó anh chạy nô vô bốn con nhỏ ngược chiều nó mặc váy mà bữa đó mới sao gió nó phất lên cái anh địa qua cái anh địa của anh cái cái tự nhiên nó là á lên cái cái mình tưởng đâu anh sắp đụng xe em bóp thắng cái kịch một cái mà xe em đang xuống dốc bóp thắng cái kịch một cái nó đảo xe rớt dưới luôn <laughs> rớt dưới luôn xe mới mua luôn má nó mua bốn mới mua ba đó cái đó là lỗi tại anh tại nhìn gái anh nhìn thôi chứ nó không mê tại nó đập cái mắt anh anh nhìn thôi đó <laughs> cứu đó đó xe sửa hết mấy trăm ngàn luôn nói chung mà nó có chống đổ rồi nó có cái cây đó cái cái tay cầm đó, nên nó hư mấy cái cũng không có ghê gớm người anh này bị trầy trụi chút đỉnh nên cái điều anh nói gì đi sống trên đời này cuộc đời giao thông nó khốn nạn tai nạn ập đến bất cứ lúc nào nhiều khi mình chạy tốt mình chạy đúng luật nữa nhưng mà cuộc đời nó vẫn cho mình gặp tai nạn yes. bởi vì cuộc đời nó không có công thức đúng không đó là chỉ chia sẻ tụi em thôi còn còn cái còn lại là tập gym á khi mà tụi em bị tai nạn tụi em đỡ chết hơn thằng kia đỡ chết thằng kia anh bị cũng nhiều cứu rồi chứ nên khi gì á phần mềm nó lo hết à chứ khi mình tập gym á mình bị té hay bị gì đó có đó có cái phản xạ cái phản xạ nằm ở trong cái con, con cái đầu mình đó mình không biết được trước đúng không nhưng mà mình té đó mà bao giờ cũng đưa chỗ thế này hết không có té chống vậy ờ à, mấy thằng kia mới té đâu bàn tay của anh nó chống vậy gãy mẹ tay luôn tập gym với tập võ tập võ thì nó thủ thế hay như tập gym á là cái khối lượng cơ của mình nó nhiều quá té nó vô những cái phần này nè đó phần này phần này đó, ờ, này nè nè là là kể như là nó nó nó nó nó đỡ cho mình nhiều lắm mấy em coi clip anh quýnh lộn với mình lâm chưa đập đậu đùng đùng đùng đùng đùng luôn về nó nhức cơ thôi chứ đâu bị gì đâu mẹ chứ còn người ta là bể sọ rồi khúc về khúc mà tao lẹ xuống tao đập vậy nè bùm bùm bùm như này có một cái bóp đúng mặt nó thiệt các bà rồi dạ. đánh cho đình đình đánh cho 100 tỷ cái chồng răng với con đó, thôi chia sẻ video cuối cho nó vui vui vậy thôi nha để cho bớt đi cái tức cái tức tức